Bài học rút ra, không phải lúc nào ý tưởng cũng thành hiện thực. Số báo danh 1251 xe số 8. Xe số 8 bắt đầu thi. số 8 bánh xe chạm vật giới hạn. Dạ vâng, ờ, à, hôm nay mình đang có mặt tại à, trung tâm sát hạch lái xe ở à, Hóc Môn để mà chuẩn bị ờ, thi bằng A2 đây là anh à, Đức Nguyễn Minh đang <laughs> rất là lo lắng ngồi ôn lại lý thuyết bao nhiêu năm rồi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 nếu mà thi à, A2 à, chót lọt xong mình sẽ được đà tiến tới thi à, xa hơi luôn quay rồi đó anh anh chỉ cần chĩa nhớ con chạy với tám nha đó cứ để cái này là bóp con bóp con lại cái đường này nha, người ta đang đi những bức đèn cho nước mà. Thấy đủ không? nay rồi anh ờ, ai thi a à, hai anh anh phúc à, phúc <laughs> đầu xăng à, nhớ phải nhớ đi xuất nha <laughs> ok của tan cái dạ. ờ. chụp hình không dạ. mình à, tin vào yếu tố tâm linh những lúc quan trọng mà quay phim là nó sẽ fail nên là mình không dám quay phim đời của mình với anh đức luôn chỉ thi thôi quá sáng thì như cục shit vậy bây giờ ok rồi đây là một chiếc triumph mấy máy hai máy ủa phải không hai máy hả không biết không rành về Triumph trời ơi cái bộ xi si của nó đảo ha đảo à cái vàng à cái vàng cổ bô nó là không có một cái gì luôn nè anh Đức không có một vết gì luôn sáng sáng cho luôn <laughs> má ơi đẹp thiệt chứ tranh thủ sống mão không thôi được rồi coi để có ước mơ chạy <laughs> <laughs> không có bằng lái <laughs> thi xong rồi lên đồ xuống phố Oh no. Gọi kêu tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Khỏi cần hỏi để tao nói We are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, mua mua đến rồi tao đi thôi. Đầu máy đẹp cô đã số lên đầu tháo máy rap vô đơn giản với tao đam mê tốc độ. Tập của mày nói được bao nhiêu? Này mày cứng thể hiện được bao nhiêu? Đêm này bảo sáng được bao nhiêu? Khỏi cần hỏi tiếp theo tụi tao view. Hay không mười sáu cứ gọi tụi tao Racing Boy. Thế giới tụi tao đang đứng và đang bay lên trong bóng tối. bản lĩnh thì cứ theo tụi tao nhanh cứ việc ở nhà đắp chăn mà ngủ khi xe mày không phanh điện thoại đi nóng má mấy chồng cứ nói với má là con đang đi lanh quanh thì kiếm năm mươi với mấy thằng ganh thì kẹt tinh thần hiện tại chứ không như xưa tụi tao đi bảo là không có hò hét thằng đó là tiếng động cơ sai sa chi và nó nẹt mio và luviat vẫn đề ba là nhất mỗi khi về đêm quay a nó vẫn còn đó bằng chân tài cùng super dream gọi tụi tao racing boy việt nam racing boy